Xin chào quý vị các bạn đã đến với điện máy Cường Linh thì uh, hôm nay chúng tôi uh, mang đến các bạn sản phẩm đấy là máy uh, ép cắm viên đấy, S150 Plus đấy, máy chất độ trực tiếp đấy. đây là lô hàng hôm nay chúng tôi uh, xuất khỏi xưởng đấy, thì uh, tiền thể thì uh, bài bày ra để quay video cho các bạn xem luôn giới thiệu giới thiệu sản phẩm cho các bạn luôn đây thì máy có tổng thể có hai màu đấy là màu đỏ phiếu Ờ, màu ờ, xanh của cái ờ, cục số còn motor thì là motor toàn phát Đấy. thì mẫu máy này thì chúng tôi lắp loại motor ba kg rưỡi bốn ngựa Đấy. nó để đảm bảo cho một số vùng nó điện yếu thứ ấy, nó không bị nhảy áp Đấy. nhưng mà năng suất nó vẫn đảm bảo Đấy. Đây. Thì đây tổng thể của máy F Cam Duyên F150 Plus này sử dụng motor của toàn phát ba kg rưỡi motor 550 đồng và khoảng cho quý vị các bạn 12 tháng đấy thì đây thì à, cái phếu của nó này các bạn để cái phếu nó là bằng inox đấy, và một lớp sơn bên ngoài nữa lớp sơn đỏ bên ngoài thì nó bằng inox này đấy, thì nó cạo ra chúng ta biết đấy nó bằng inox xong xong luôn đây thì chúng ta đi à, từng bộ từng à, bộ phận của máy nhá Đấy, đầu tiên là motor này như tôi vừa nói motor nó là motor ba kỳ rưỡi Đấy, motor 3,5 kW này 4,6 bài ngựa này HP này. Đấy, điện 220V để khách hàng gia đình đấy cân nặng là 22,4 kg phát đây, nó dốc nổi toàn phát motor Đấy. đảm bảo 100 trăm là dây độc Đấy. motor sẽ được bảo hành khoảng 12 tháng Đấy. Nó rất là chắc chắn ốp các thứ đều làm bằng thép hết Đấy. không phải là bằng nhựa hay là các thứ nó dễ bị vỡ đâu Đấy, loại nào làm rất là dày Đấy. Đây, còn ở phần giữa này thế là cái trục này Đấy, nó sẽ sử dụng cái trục dập sóc đấy tức là hai hai cái ốp nó áp sát vào nhau đấy, như tôi để hình ảnh trên trên video đây đấy ở ở trên này sẽ có cái à, đây sẽ có cái áp này đấy rất là tiện lợi khi chúng ta cắm điện trực tiếp vào đấy, chúng ta không cần phải à, rút ra cắm vào nữa và cứ cắm điện như thế lúc nào bật áp thì chúng ta dùng còn khi không dùng nữa tắt áp đi đấy rất là tiện lợi tránh được cái vấn đề là phải cắm đi cắm lại ổ điện nhiều lần đấy còn phần đây đây là phần khá là quan trọng đó là hộp số hộp số nó đúc bằng gang rất là dày dặn đấy, nó đúc bằng gang ở bên trong sẽ có bánh răng hộp số đấy. ở trên này sẽ là cái phần bụng nghiền của nó này được uh, khóa bằng bốn ốc này đấy, rất là chắc chắn này bốn ốc lớn ở trên này sẽ có một ốc đây là con ốc để ép cái sàng hai bên sẽ có hai con đấy, đấy. hai bên hai con đây còn đây là con ốc ờ, để ờ, khóa F2 hay bộ phần này lại để nó ép cái quả lô xuống đấy. còn đây đây là phiếu ra của nó này phiếu ra thì đây sẽ có hai con ốc này ốc 2B chúng ta chỉ cần tháo ốc ra lắp vào đấy thì sản phẩm chúng ta sẽ được ờ, đầu ra kiểu này đấy. còn đây là cái phếu nó này tôi sẽ nhấc cái phếu ra các bạn xem luôn đấy sướng nó bằng inox ở dưới này sẽ ở phần dưới này nó sẽ làm cái rãnh như này đấy nó sẽ cải tiến hơn cái đời trước đấy, cái rãnh như này nó sẽ ốp sát vào cái thành miệng này đấy, chắc chắn hơn đấy, một phần là inox thì chúng ta sẽ thấy rằng ví dụ như nó bị móc nào các thứ dễ có lại hơn đấy, đấy chắc chắn này dày dặn inox dày đấy còn đây là những phụ kiện kèm máy này sẽ có cờ lê để tháo lắp Đấy. tháo lắp uh, những ốc lớn như này và ốc bé Đấy. phải có hai cờ lê này một cờ lê 10 và một cờ lê uh, à, 17 Đấy. hai cờ lê 10 và 17 để tháo lắp tháo mở sàng và kèm nó sẽ có một cái, cái tấm ốc như này để chúng ta nhấc tháo cái sàng bên trong Đó. còn đây là quả lô của nó này đấy còn đây còn lô của nó này đấy đây còn lô này được đúc tiện các thứ Rất chắc chắn đấy, còn cái sàng bên trong này đấy sàng thì bình thường chúng tôi lắp theo máy là sàng 4 tí à sàng 4 à, ly đấy ở giữa các bạn nhìn thấy đây ở giữa sẽ có một cái trơ trục này đấy nó sẽ có con ốc lớn như này khóa lại này chắc chắn Đấy, khi những cái lỗ 4 ly này khi chúng ta bỏ nguyên liệu vào thì quả lô này sẽ áp sát xuống và cái sàng bây giờ sẽ dẫn động một từ hộp số nó sẽ xoay quay xung quanh và nó ma sát vào cái sàng này để nó ép cái nguyên liệu mình xuống hàng cái sàng này đấy cái sàng nó quay thì nó ma sát vào quả lô thì nguyên liệu mình sẽ được ép xuống cái sàng như này và ra ở dưới này sẽ có một cái, cái lưới dao đấy, lưới dao đây lưới dao chúng ta điều chỉnh được độ ờ, dài hoặc ngắn của cái gạt cám đây qua đây chúng ta nếu con nó quay ra lên, cho nó cao lên thì hạt cám mình ngắn lại còn cho nó thấp xuống hạt cám nó dài ra đấy đây là toàn bộ máy này con hốc này rất là tiện lợi đây, còn đây là cái chân máy nó là bằng thép V thép V rất là dày dặn thép V đây ạ nó được trục hai cái bốn cái bánh mà cao su này bốn cái bánh bánh cao su này rất là chắc chắn đấy đây là toàn bộ máy này đấy tất cả đều được uh, bốn cái bánh cao su này to dài dặn như này để, để khi di chuyển rất là êm nó không ổn đấy, máy ổn định đấy trong quá trình sử dụng thì nếu trường hợp mà quả lô mà trong quá trình vận chuyển nó bị rơ ra thì chúng ta chỉ cần ép ra hai góc còn lại đấy, cho nó sát xuống cái sàn để khi chúng ta hạt cám mình nó chắc đấy thì sẽ một hạt cám chắc thì phụ thuộc ờ, ép sàn quả lô này đấy và một phần nữa trộn nguyên liệu nguyên liệu chúng ta trộn độ ẩm tầm khoảng 20 đến 23 phần trăm đấy khi chúng ta trộn nguyên liệu chúng ta bỏ nước vào các thứ thì chúng ta khi trộn lên chúng ta bỏ vào lòng bàn tay chúng ta nắm lại đấy nếu nó không bị rơ rớt ra à, vụn quá thì là khô quá còn nếu như ướt quá thì nó sẽ vón cục lại đấy thì là lưu ý chỗ đấy khi chúng ta bóp lại nó mở tay ra nó không bị kết dính quá nhiều thì là ok hoặc là khi chúng ta mới đầu mới dùng ấy chúng ta cứ trộn thật ướt vào đấy cho ướt ướt hẳn à, cho nó độ ẩm hẳn đi đấy khi bỏ vào chúng ta bỏ thêm cám vào thì ta sẽ dễ hơn đấy để sau này khi dùng lâu dài chúng ta có thể điều chỉnh được cái độ ẩm của nguyên liệu Đấy. còn khi sử dụng thì chúng ta lưu ý một chút đó là khi ờ, chúng ta nhận máy về thì trong này chúng tôi sẽ không đổ nhớt vì trong quá trình vận chuyển thì để đảm bảo nó không bị chảy ra ngoài thì chúng tôi sẽ không đổ nhớt vào khi chúng ta sử dụng thì đổ lui sẽ đổ à, khoảng tầm khoảng à, hai chai nhớt đấy hai chai nhớt nhớt xe máy ấy. đấy, chúng tôi chúng ta bỏ vào đây đấy, rồi à, máy sẽ hoạt động êm hơn độ bền sẽ cao hơn đấy khi đổ vào chúng ta chỉ cần vặn lại thôi đấy là ok còn toàn bộ những cái khớp nối các thứ chúng tôi đều cắt một lớp silicone này đấy, để đảm bảo là cái hộp số nó kín không bị hở ra ngoài đấy cắt một lớp silicone rất là dài máy thì toàn bộ à, tổng thể con máy như thế máy được lắp một phít cắm rất chắc chắn này dây lớn này đấy để đảm bảo nó không bị nóng dây cũng như là motor nó chạy ổn định điện nó ổn định Đây thì toàn bộ à, những máy đáp à, cảm phía bên bên điện máy chúng cường chúng tôi phân phối như sản xuất thì các bạn vui lòng liên hệ điện máy cường linh số điện thoại chúng tôi góc cái màn hình hoặc qua trực tiếp địa chỉ số 1 lô t ba khu đô giá nguy hiệp xã Tư Hiệp Thanh Trì Hà Nội Đấy, thì các bạn vui lòng à, liên hệ qua số hotline để biết thêm chi tiết sản phẩm cũng như là những chương khuyến mãi những phương thức vận chuyển Đấy. Ờ, ngoài ra gửi xe chúng tôi có gửi bên chỗ Viettel Post thì người ta sẽ mang từ nhà mình và đến nơi nhận hàng thanh toán tại nhà đến nơi có thể bỏ nguyên liệu vào ép thử ra cả mới thành toán tiền đấy đấy thì toàn bộ ờ, những máy ép cảm viên bên chúng tôi sản xuất thì các bạn có nhu cầu thì vui lòng liên hệ cảm ơn quý vị các bạn đã xem video nhớ like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo cảm ơn quý vị và rất nhiều